Xin chào 500 anh em đã đến với kênh youtube của Điện tử Điều khiển và nghe nhìn Tuân Macau Thì à, thưa anh em, Tuân Macau uh, à, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề luôn cung cấp đến cho những anh em nào mà đam mê bài bịp một cái dòng sản phẩm mà những cái dòng sản phẩm chất lượng nhất, uy tín nhất Nói về giá cả thì chắc chắn là Tuân Macau rẻ nhất thị trường ừ, Nhưng mà chất lượng thì à, luôn đem đến cho anh em một cái những cái con sản phẩm bài bịp một cách hiệu quả nhất thì uh, thưa anh em về dòng bài bịp bài lá bịp thì có rất là nhiều dòng sản phẩm uh, à, máy đánh bài này cao cấp này kính áp tròng nhìn xuyên bài này đến các dụng cụ cháo đổi bài như là bí mỏ đổi bài áo đổi bài quần đổi bài rất là nhiều thì anh em yêu thích dòng sản phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với Tân Macam để đặt mua nhé Đấy. anh em kết bạn Zalo với mình mình sẽ gửi các mẫu mã à, mà anh em yêu cầu về những con mỏ này anh em nhìn này đây là những con mỏ đổi bài mỏ mini nhé loại này là dòng mỏ mềm Đấy, anh em nhìn này có thể cầm nắm lại một cách bình thường Đấy. Đấy, anh em nhìn này. đây là mỏ mềm cao cấp nhé chống ồn tuyệt đối motor thì uh, bền trâu pin lâu Đấy, anh em có thể chế này mùa đông đấy anh em mặc cái áo khoác như mình anh em có thể chế trực tiếp vào cổ tay đấy, chế trực tiếp vào trong cổ tay như thế này rất là kín luôn đấy, anh em nhìn này chế trực tiếp vào trong cổ tay áo hoặc là anh em có thể chế trực tiếp vào ờ, bụng như thế này ngang bụng chìm vào trong khóe Đấy. Này, cái mỏ này nó rất là mỏng thôi nó rất là mỏng nên anh em có thể chế vào bất kỳ đâu mà anh em muốn để chơi cháo đổi bài nhé Đấy. mỏ này là hàng độc quyền của tân Ba Cao mỏ mềm Đấy. anh em nhìn này dây đã rất là nhỏ gọn Đấy. anh em chỉ cần đưa cục pin này vào là anh em sẽ kín luôn mình sẽ lấy bài test uh, mình sẽ test cho anh em con mỏ này nhé lấy bài và test cho anh em con mỏ này ừ, mình sẽ lấy một bộ bài và test cho anh em con mỏ à, ok giờ mình sẽ test cho anh em con mỏ này cho anh em xem cái khả năng kéo đổi bài của nó rất là tuyệt vời luôn đây ok Đấy. anh em nhìn này anh em nhìn này đổi rất là nhanh và êm anh em nhìn chưa đến 0,01 giây và rất nhỏ gọn nhé nó chỉ nhỏ bằng lá bài này thôi anh em thấy không cháo đổi rất là tuyệt vời Đấy, anh em có thể nhìn qua video Đấy. chín này Đấy đấy anh em thấy con mỏ này có tuyệt vời không ạ thì à, đấy, rất là nhỏ gọn ngoài cái dòng mỏ này ra thì mình còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác như ví đổi bài này anh em nhìn mẫu mã ví đổi bài đây là một con ví nhật nhé đấy ví nhật đây là hộp này mở cho anh em hộp xem này một con ví nhật cầm tay rất là nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay này thôi rất là nhiều ngăn đấy anh em có thể ờ, đựng tiền đựng giấy tờ bảo quản tài sản của mình thoải mái à, chức năng công dụng của nó cũng như là cái dòng mỏ đổi bài Đấy. anh em nhìn này nó cũng sẽ giúp anh em cháo đổi bài một cách hiệu quả đá chín này đá này cháo đổi cho nhau rất là nhanh và hiệu quả nha anh em anh em ờ, có thể mua cả mỏ cả ví thì mình sẽ thay đổi đi khi thì anh em chơi mỏ khi thì anh em chơi ví đúng không ạ Đấy. các dòng sản phẩm giá đổi bài cơ bản thì có thế ngoài ra thì còn dòng ờ, đổi bài mini đây cho anh em mỏ đổi bài mini ở đây mình sẽ lấy cho anh em xem mỏ đổi bài mini này Đấy. mình cũng test luôn cho anh em con mỏ này nhé đó anh em nhìn đá này chín này đổi bài cũng rất là nhanh Đấy mỏ nổi bài mini này thì anh em có thể cột trực tiếp vào cổ tay hoặc là cổ chân anh em thấy mạnh không ấn nút nhả bài là nó ra luôn <coughs> đây là một nút nhả bài nha anh em đó mỏ cháo đổi rất là nhanh thì các dòng mỏ đổi bài này hiệu rất là hiệu quả anh em nào mà chơi các bộ môn như liêng bịp ba cây bịp sử dụng nó thì ok tuyệt vời rồi anh em ạ không có gì để chê trách với những cái dòng cháo đổi bài như là mỏ ví Đấy, mỏ mini này thì anh em muốn đặt mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Tuân Macao theo số hotline trên màn hình này nhé hoặc là anh em có thể ấn đăng ký kênh này vào kênh của mình Đấy, ấn cho mình một like và một chia sẻ nhé thì cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào toàn thể anh em